lần nào cũng thế xót xa ê chê mất em rồi anh sống ra sao mất em rồi anh sống thế những yêu thương chẳng còn xuyên sao nỗi đau này như ngàn vết sao ai sẽ anh đến tương lai ai sẽ cùng xây đắp hiện tại yêu sâu đậm rồi cùng nhạt phai xa em rồi tim vợ làm hai